study. Lý thuyết thứ nhất cô muốn cung cấp lại cho các bạn đó là hình trụ. Thế thì cô Loan có một cái hình chữ nhật đúng không ạ? A, B, C, D. Cô Loan cố định cạnh CD được chưa nào? Quay hình chữ nhật quanh cạnh CD thì cái hình được tạo nên nó là hình trụ. Các bạn thấy chưa? Quan sát nhé. Thế thì hình trụ này gồm hai đáy. Hai đáy của nó là hai đường tròn à, song song với nhau và có cùng bán kính. Thế thì ở đây ta có là DC. DC là chiều cao. DC là chiều cao của hình trụ. Còn bán kính AD bằng với BC và bằng R. Thế thì lúc này các công thức liên quan của ở à, khối hình trụ của ta đó là diện tích xung quanh. Công thức diện tích xung quanh S xung quanh là bằng 2pi R nhân với H được chưa nhỉ? Đó, 2pi R nhân với chiều cao, chu vi đáy nhân với chiều cao. Đó, đó là công thức của diện tích xung quanh. Còn công thức diện tích toàn phần thì các con nhớ cho cô là gì ạ? Diện tích toàn phần là bằng diện tích đáy. Cụ thể ở đây là mấy đáy? Hai đáy, đúng không nhỉ? Nhân diện tích đáy cộng với diện tích xung quanh.